Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển từ kênh youtube chính sang kênh phụ để lỡ khi mình dính bản quyền thì không bị chết kênh chính nha. Đầu tiên các bạn chọn vào ờ, youtube. Các bạn vào tài khoản của mình. Chris Studio. Trình quản lý video. đây các bạn ờ, kiểm tra thử ờ, các video của mình và số lượt xem à, hiện giờ của mình video này kênh này là kênh phụ nên là rất ít lượt xem đây một hai ba và sáu lượt tất cả lượt xem của mình đã hiện ở đây kênh này mình đặt rất là nhiều video sau đó các bạn chọn vào tài khoản của mình chọn hình răng cưa cài đặt youtube sau đó bấm xem tất cả kênh của tôi hoặc tạo kênh mới tạo kênh mới các bạn tạo rất là nhanh bấm vào là tạo thôi sau khi mình tạo xong thì ra kênh giải trí còn kênh ờ, chính của mình là giải trí kênh nha sau đó trở về các bạn vào cài đặt nâng cao chuyển kênh sang tài khoản thương hiệu. Các bạn nhập mật khẩu và đăng nhập. Đây là kênh chính. Đây là kênh mình mới tạo. Các bạn chọn một kênh mình mới tạo chọn xóa kênh di chuyển kênh tiếp tục chọn di chuyển kênh mình, mình bấm chưa ăn nên bây giờ mình bấm lại sau khi hiện cái hình trắng như vậy là mình đã di chuyển thành công nha bây giờ mình sẽ tắt cái tab này mình mở lại ờ, kênh của mình kênh mình mới tạo mình mới chuyển xong thì xem thử là còn lượt xem không và còn ờ, các video của mình không bây giờ mình kiểm tra tài khoản nha đây kênh giải trí là kênh mình mới tạo xong bây giờ lượt ờ, đăng ký nó đã chuyển vào kênh mình mới tạo nha giờ mình nhập vào kênh mình mới tạo kênh mình đã chuyển xong mình vào trình quản lý video để mình xem ờ, các video của mình đã chuyển qua hết chưa và số lượt xem còn không đây à, các video đã chuyển qua hết đây là số lượt xem phía bên à, tay phải vẫn còn lượt xem nha các bạn vẫn còn lượt xem đó à, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bạn hãy nhấn đăng ký kênh